Cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang, cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang xin kính chào quý khách. Từ ngày 26 đến ngày 27 dương lịch, cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang tưng bừng khai trương, giảm giá 50% trong 2 ngày để con yêu được thưởng thức những món cháo ngon, an toàn bổ dưỡng, hợp vệ sinh. Thực đơn phong phú, từ những món cháo hàng ngày như cháo chim câu hầm lê táo đỏ, bò hầm yến mạch, sườn hầm đậu đỏ cho đến các món cháo cao cấp như cháo cua biển, tôm hùm, hải sâm, sò huyết, ba ba hầm thuốc bắc, bào ngư tiềm đẳng sâm, công thức chuẩn thương hiệu, giữ được giá trị dinh dưỡng trong món ăn. Hãy để cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang giúp con yêu của bạn phát triển toàn diện nhất. Địa chỉ: Cổng chợ Gành Đá, xã Trung Kiên, gần điện máy Toản Nga. Xin kính mời đến với cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang để thưởng thức các món cháo của cửa hàng chúng tôi. Cháo dinh dưỡng Quỳnh Trang rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.